Ok hello anh em Rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay Hôm nay tôi uh, tiếp tục cái quá trình trả nợ nha anh em nhá uh, <laughs> Nghỉ một thời gian khá là dài 4 ngày liên tiếp Chính vì thế là tôi sẽ phải ra clip 4 ngày liên tiếp Để bù lại cái khoảng thời gian mà tôi nghỉ <laughs> Hợp lý anh em nhỉ Hôm nay thì nói chung là cũng hơi mệt một chút nên là anh em cho nói nhỏ nhẹ thôi nhá Thì đầu clip thì tôi rất là cảm ơn các anh em đã ủng hộ tôi trong à, cái ngày hôm nay Xin được cảm ơn anh em Nguyễn Khánh Duy uh, Cảm ơn anh em Nguyễn Bá Hưng uh, đã donate cho tôi mà theo như anh em Nguyễn Bá Hưng thì đây là một cái hành động hóa vàng cho ông anh <laughs> Thôi không sao hóa vàng nhưng mà nó là tiền thì tôi vẫn thích nha anh em nhá Tôi cảm ơn anh em rất nhiều Và đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em Bảo Phạm đã đăng ký gói hội viên trên kênh Cảm ơn anh em đã trích phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi Cảm ơn anh em Rồi và hôm nay Trong cái clip này tôi vẫn tiếp tục trả lợi anh em nhé Tuy nhiên là vẫn chưa biết là trả lợi anh em nào Đấy về từ từ phải ra bài ra đồ đã Để xem là chơi cái gì Đấy Hunter à Hunter chả ông nào yêu cầu <laughs> Bộ Hunter làm gì có ông nào yêu cầu đâu Chơi chơi chơi chơi gì nhỉ Chơi gì nhỉ cho xin một cái uh, que được không cho xin thêm một cái que nữa ghép cái bộ set ờ, tự tin cái nhỉ <clears throat> nhân tiện đây tôi cũng xin thông báo với anh em là ngày mai ấy là cụ thể ở đây là ngày 14 ờ, tháng 7 thì bắt đầu mở cho đăng ký cái giải auto chat do Drodo tổ chức anh em nhé ngày mai thì anh em cố gắng là anh em ừ, để ý một chút nếu mà với các anh em mà có ý định là tham gia giải này bởi vì cái giải này thì tôi nói thật với anh em là nếu mà anh em chỉ cần anh em chậm chân một cái thôi là chắc chắn anh em không đăng ký được đâu. Đấy. Ui, không có đồ rồi. chết rồi. <clears throat> Ui giời. Hunter thật anh em ạ. Dã man. Được không? Nhưng mà không có đồ. Không có búa xét anh em ạ. Chả nhẽ là ghép cái hai tia hai tia thì không tin lắm Thực ra là vẫn ghép được một cái cái hút máu trừ giáp đấy Thôi được rồi Thì ghép cái hút máu trừ giáp vậy Cái hai tia nó không phải là cái lựa chọn đầu game anh em ạ Cái món đồ đấy là cái món đồ phế nhất đầu game luôn Đấy Lết game thì mạnh thật Nhưng mà đầu game thì cái lượng đam nó rất bé Để có thể là tận dụng được cái hai tia Cái tia thứ hai nó chỉ có 15% đam thôi Đấy mà 15% đam của 100 đam thì có nghĩa là bắn được có 15 đam thì không đáng là bao nhiêu anh em ạ. Đầu game mấy con Hunter này chỉ rơi vào tầm khoảng quanh đi quẩn lại khoảng 100 đến 110 đam thôi một con thôi. Nên là cái việc ghép cái hai tia nó rất lãng phí. Thay vì cái đấy là ghép cái hút máu trừ giáp này Cái gì đấy? Chưa gì mà đã chửi nhau ỏm của tỏi lên thế này chơi game văn hóa tí có được không nhở ừ. Rồi. Ui rồi đúng rồi anh em ơi Khả năng là lại rơi vào cái bộ bí kỹ rồi Hay chơi bí kỹ nhở Chuyện này làm lâu lâu rồi là phải nhắc cho anh em biết là Cái line up của tôi đúng không Line up của tôi thì phải nhắc cho anh em biết rồi chơi <laughs> Hợp lý <clears throat> À đấy quên Vừa mới uh, gọi là chia sẻ với anh em là ngày mai đi anh em nào mà mà mà mà có nhu cầu đánh giải ấy là anh em nhớ anh em phải canh anh em phải canh ở trên ờ, cái fanpage của của của Auto AutoChat nha anh em nhá. Bởi vì là cái slot ấy để mà đăng ký thì theo tôi được biết là Đông La Á nhá, cả Đông La Á server C ấy là nó chỉ có ơ đây, chửi nhau này ui rồi chưa gì đã chửi nhau người việt nam cả <laughs> đùa mấy bố việt nam gì căng thế, căng thế, đấy vẫn chưa nói, nói, nói xong cái câu chuyện thôi được rồi lại nói tiếp cái câu chuyện ngày mai là cả server C nó chỉ có uh, ờ, 250 slot thôi thì Việt Nam thì tôi nghĩ là chắc là đâu đó rơi vào tầm khoảng 50 slot là cùng là có thể đăng ký để có thể chơi giải nhá anh em nhá khỏe nhá ui warrior khỏe thế tôi hunter như thế mà tôi vẫn thua thằng này bó tay thì đấy ngày mai anh em nếu mà anh em có cái ý định là tham gia giải thì anh em nhớ là anh em phải canh anh em phải canh ngày mai đấy tốt nhất là anh em ấn chuông ở trong cái uh, cái fanpage của bọn uh, ờ, autochat vn ấy Đấy thì ờ, khi mà nó lên bài một cái là nó có thông báo ở trong Facebook Nó có hiện lên thông báo ở trên điện thoại anh em ấy Là anh em vào anh em đăng ký ngay thì còn kịp Đấy còn kinh nghiệm sương máu của tôi là chỉ sau 5 phút thôi thì là hết slot ngay Đợt trước là tôi um, tôi tôi tôi có xem cái giải của bọn Indo ấy là tôi cũng định đăng ký đấy. Nó vừa mới up cái bài lên chưa được một phút luôn. Xong rồi tôi vào đã thấy full slot rồi. Nhanh lắm anh em ạ. Đấy thì cũng uh, bởi vì là nó mở tràn lan ra mà Nó cũng không có giới hạn rank gì cả Nó cũng không giới hạn là là, là là chơi bao nhiêu mùa hay là ạc là ở mức rank queen hay như nào cả Mà nói chung là nó cứ để cho tất cả mọi người cùng được ừ, đăng ký thôi Chính vì thế là ừ, ai đăng ký nhanh thì người đấy được Anh em ạ à, Với à cũng phải kèm theo một chút là may mắn nữa Đấy vào đúng cái khung giờ gọi là nghỉ ngơi của ai đấy Xong rồi tự nhiên lại đang lướt lướt Facebook Thấy có đăng ký cái vào đăng ký ngay thì là kịp Đấy chứ còn anh em chỉ cần chậm chân khoảng 5 phút thôi thì chắc chắn là không có slot đâu Nhá 50 người thôi mà Việt Nam mình đông lắm Anh em thấy Việt Nam đây Ui rồi anh em nhìn cái trận đấu này Full Việt Nam rồi nhá <laughs> Trận đấu này phải ngay ngắn chơi bị kỹ rồi anh em ạ <clears throat> Ngồi ngay ngắn chuẩn bị kỹ thôi Đấy chưa kể bọn nó còn đỏ Bọn nó còn ra được cái bộ Gấu đấy chứ <clears throat> Đỏ đấy Ăn được không? Ờ, tôi không không hiểu sao mà cái đội hình của tôi nó mạnh như này rồi mà nó vẫn còn thua được Bó tay thật À, trứng à? Trứng à? Trứng, trứng, trứng trứng Berserker Nhưng mà thôi Trận này <clears throat> khả năng là tôi sẽ đi bộ bí kí đấy Anh em ạ Trận này khả năng là tôi sẽ đi bộ bí kí để ờ, để, để, để để nhắc lại cho anh em nhớ <laughs> Không lâu lâu anh em quên Anh em quên mất cái bộ này là của ai Nhá à, Chơi đi Hôm nay chơi bộ bí kí đi Lâu rồi không chơi Mà thực ra tôi cũng chơi đúng một lần ở trên kênh đúng không Tôi tôi cũng, cũng, cũng không có biểu diễn nhiều nên là chắc là cũng có một vài anh em xem clip này Đang xem cái clip này là cũng chưa biết cái bộ bí kỹ là bộ gì đâu Đấy bởi vì cái bộ đấy là tôi cũng, cũng chỉ giới thiệu một lần thôi Cũng chưa có chơi nhiều Chơi này có cả Glitter á Căng vậy Chơi uh, ờ, Glitter kẹp cả cả người nước á Sợ thật sự Rồi Ui 6 Hunter này Chơi 6 Hunter thôi anh em ạ Không chơi 9 Hunter đâu Chơi bộ bí kia tôi chỉ cần 6 con thôi Tuy nhiên là tôi vẫn mua về để Tí nữa nếu mà cái con uh, Wing Ranger này mà nó lên được 2 sao thì cũng chơi được anh em ạ chơi uh, lấy cái chuỗi á, đánh đầu game thì cần uh, giữ máu bộ này thì nó phải chơi chuỗi thắng đấy anh em ạ bộ bí kí này không eco được bắt buộc là phải ít nhất là giữ máu giữ máu tốt luôn ấy tức là nó phải rơi vào tầm khoảng 80 máu cho đến round thứ 20 là máu nó chỉ có khoảng 80 máu thôi để sau cái round 20 ấy, nó bắt đầu tụt dần là vừa để roll ra được cái con cung đen ba sao thế thôi Đấy, à, chơi thì cố gắng là giữ máu Cứ con nào hai sao rồi cho vào thôi Để con ách này, mua con ách Ok Rồi Lên 7 thì kẹp thêm đỏ thôi Nên là những cái con còn thừa tôi bán đi anh em ạ à. Không không ôm nhiều Đấy còn cái bộ này thì chơi ở level 7 ờ, là sẽ là kẹp thêm bit hoặc là kẹp thêm đỏ Còn nếu mà lên 8 thì chúng ta có thể kẹp là thêm uh, một đỏ và một bit nữa Đấy, Lên 9 thì vứt đỏ, đỏ đi xong rồi kẹp là 4 bit vào Chơi 4 bit nha anh em nhé Rồi để xem tiếp theo gặp cái thằng nào Somi Hảo Somi Hảo hai con hai sao yếu Nói chung là không sao hết Không làm gì cả anh em ạ Đây, đây, đây cái que rồi này hai con hai sao tôi nghĩ là vẫn ăn được cái bộ kia thì nó cũng yếu mà sáu hunter rồi sợ gì đâu thôi không làm gì cả anh em nhá Rau này không làm gì cả Rau ờ, 12 bắt đầu áp cấp đi Bởi vì thực ra bây giờ tôi vẫn cũng chưa có chuỗi Chưa có chuỗi thắng Cứ từ từ đã Bán thêm một con lấy lợi tức nhỉ Rau này thắng thì thì thì sẽ cộng thêm một tiền là 20 tiền Ui cái đéo thằng này vừa lấy có có có có hai con hai sao sao bây giờ tận bốn con. Xả tiền nào. Vậy đái. May quá anh em ạ, vẫn ăn được. bốn con hai sao nhưng mà Celery của nó yếu, Celery của tôi nó là sáu hunter. Hay quá, đập trứng thôi. Rồi. Đồ có lên lấy cái cái cái cái que luôn không nhỉ? Theo anh em có lên đầu tư cái que luôn không? Đằng nào cũng sẽ lấy cái que mà Hay là cứ từ từ đã Lấy que để ghép cái búa xét à? Từ từ anh em ạ Thực ra thì Hunter thì nó cũng là cái đội hình mà không cần phải chốt đồ sớm Ok Rồi tạm thời thì ở level level, level 7 ấy là chúng ta kẹp thêm bit xong lên level 8 đi kiếm thêm một con đỏ vào cho vào anh em ạ. Còn cái bộ này chơi 4 bit là phải ở level 9 cơ. Thì còn lâu. Đấy, nhưng mà tôi đang có con bit 2 sao, unicorn 2 sao thì nó cũng tăng cơ phía trên được. Kèm theo cái khả năng hồi máu với cả giảm tốc đánh ở phía trên. Hàng trên nói chung là ok đấy. Lấy cái gậy gỗ đi Đằng nào tí nữa cũng sẽ ghép cái búa xét anh em ạ Rồi Cứ bình tĩnh Hai tia từ từ hắn lấy Hai hai tia ấy, tí nữa tự ra nhá anh em nhá Còn đồ này chọn là phải chọn những cái món đồ mà nó lấy lợi thế đầu game mạnh đã Chứ còn cái cái cái hai tia thì nó chỉ lết game nó mới mạnh thôi Những cái món đồ mạnh đầu game thì lết game nó lại phế cái búa xét thì lết game nó lại thành phế anh em ạ Đấy nhưng mà cái cái hai tia thì lết game Đầu game phế nhưng mà lết game nó lại rất mạnh Nhưng mà đầu game mà ghép cái đấy thì nó nó sẽ không đánh được chuỗi thắng đâu Đầu game là phải búa xét hoặc là hút máu trừ giáp Những cái món đồ dồn nam mạnh Hút máu trừ giáp này à... Ừ đây rồi Đầu game lấy cái hút máu trừ giáp này hoặc là lấy uh, cái uh, búa xét Đấy hoặc là xung kích Blink là những cái món đồ mà Đầu game nếu mà anh em xác định anh em chơi chuỗi thắng ấy Thì anh em lên lấy nhá Đấy còn những cái món đồ ở cái ờ, Nó gọi là tier S ấy Tier S còn cái cái món đồ ở tier gọi là tier A Thì nó tôi nghĩ là cái món đồ tiếp theo nó sẽ là cái um, cái cái cái cái chén thánh chén thánh đấy nó cũng sẽ là một cái món đồ mà có thể đánh được chuỗi thắng nếu mà không có đồ đam bởi vì cái món đồ đấy nó, nó cộng 450 máu Anh em ạ 450 máu đầu game thì nó là một cái gì đấy nó vãi đái Đấy thì thường thì là ghép cái cái cái cái chén thánh thì cũng ok Hồi máu đầu game tăng cơ nhưng mà anh em phải chơi những cái bộ mà nó có đam Chứ còn nếu mà anh em chơi toàn thủ anh em lại ghép cái chén thánh thì xác định là không đánh được chuỗi thắng đâu Ví dụ như anh em chơi Wario mà anh em ghép chén thánh đầu game thì tôi xác định luôn nhá Là chỉ có eco thôi Đấy, còn nếu mà anh em chơi Hunter này mà anh em ghép chiến thánh thì nó cũng là ổn áp Đấy, <clears throat> Hunter có đam sẵn rồi Đấy nhưng mà ghép chiến thánh xong thì nó lại ờ, lết lết game thì nó lại hơi sida. Cái chiến thánh thì thường ừ, Hunter ấy, người ta chơi Hunter mà người ta ghép chiến thánh ấy là thường là lết game là người ta chuyển về người ta chơi gót đỏ anh em ạ. Đấy, ghép chiến thánh rồi rồi rồi rồi, rồi ờ, lết game là chơi ờ, đồ đấy là nó sẽ cho con ca lông hai tia với cả chuyển thành ấy là late game là cho ca long. đấy còn đầu game thì thường nếu mà chơi gọi là an toàn thì có thể là ghép cái an toàn nhất ý, là nó là ghép cái cái cái cái, cái bờ linh đội hình nào cũng cần anh em ạ đấy đầu game mà có bờ linh thì chơi đội hình nào cũng được ừ. anh em đừng có nghĩ là cái bọn hunter này là không cần bờ linh hunter này cũng có cần bờ linh đấy Hunter cần Blink trong cái trường hợp gì? Trong cái trường hợp mà cái bọn assassin ấy nó nó, nó bớ vào hunter ở hàng đằng sau ấy thì cái bờ linh nó rất quan trọng ấy, cho cái con co của chúng ta nhưng mà con co của chúng ta bờ linh ra phía hàng sau và lé được hết toàn bộ những cái con co ờ, assassin nó bay xuống nó gặt ở phía dưới đấy là cái cái cái bờ linh nó rất quan trọng nhá không không phải không đâu nói chung là cái bờ linh thì nó gần như là đội hình nào cũng chơi anh em ạ đấy còn bây giờ tôi lại đang có chuỗi ngon chưa mà nếu mà đang có chuỗi thì tôi nghĩ là tôi lên chốt đồ luôn Đó, tôi sẽ lấy cái nhẫn lẻ Lấy cái nhẫn lẻ đi Đấy và anh em nghĩ là tôi sẽ ghép cái hai tia Nhưng mà thực ra tôi ghép cái cầm đánh <laughs> Không anh em ạ à, Cái hai tia tôi nói rồi Đầu game ấy cái đấy nó phế lấy cái gì mà nó hiệu quả anh em ạ hiệu quả để giữ chuỗi nhá anh em nhá tất nhiên là cái hai tia thì lết game thì vẫn cần còn slot để ghép hai tia nhưng mà nó không phải là bây giờ Đấy, bây giờ cầm thêm hai tia nó đam nó có được mấy đâu thêm mấy đâu Đấy, 160 đam kể cả 160 đam cộng vào 15% của 160 đam không biết là bao nhiêu anh em tự tính nhưng mà tôi thấy nó vẫn ít Đấy, còn late game thì con này nó 1.000 dam thì, thì đương nhiên là với 15% của 1.000 dam thì nó cũng là 150 dam đấy Thì nó cũng to lắm Nhưng mà đấy nó là cái câu chuyện tương lai nha anh em nhá Và bây giờ thì vẫn phải là giữ chuỗi đá Thằng kia nó lấy chuỗi rồi, kinh ấy Cái thằng chơi Gladiator nó, nó cắt chuỗi được của thằng kia cả, kinh nhở có khi nào nó sang nó cắt chuỗi tôi không nhỉ Thực ra nếu mà ghép cái cấm đánh thì nó lại hơi bị uh, sai với cả cái bọn Gladiator ấy Nó ghép cái cấm đánh là chỉ counter những cái thằng còn lại thôi Còn cái thằng Gladiator thì không không cấm đánh được Nhưng mà nếu mà tôi chốt đồ này là tôi chốt đồ an toàn anh em ạ Lấy những cái món đồ mà chốt để mà đấm được đa số những cái thằng mà đang ở trong cái giai đoạn từ round 10 đến round 20 Thì chắc chắn là phải lấy như này Chứ còn không thể lấy kiểu khác được Tất nhiên là vẫn có cái kiểu là lấy cái bờ linh xong rồi chuyển cho nó dễ Bởi vì bờ linh lấy xong rồi chuyển được linh hoạt ở giai đoạn giữa game đến cuối game ấy Nó chuyển sang những cái đội hình ví dụ như đang Hunter này có thể chuyển sang 9m hoặc là chuyển sang gót cũng vẫn là ok Nếu mà lấy cái bờ linh sớm Thậm chí là có thể là Insectoid khi mà có ý định là lúc đầu đi mết nhưng mà cuối cùng chuyển Insectoid thì lấy ghép bờ linh vẫn ok luôn Đấy Cái bờ linh nó còn có một cái quan trọng hơn nữa này Đấy là chính là cái việc là có những cái đội hình mà nó cần phải dẹp cái hàng đằng sau ấy Đấy, cái hàng đằng sau phải dẹp trước ấy Thì cái bờ linh nó sẽ rất quan trọng Khi mà late game ấy thì chúng ta lại cần dẹp cái hàng đằng sau hơn Những cái con support ấy, ở đằng sau ấy Đấy, điển hình ở đây là có thể là tôi lấy ví dụ như là cái bộ Insectoid Đấy, nếu mà bờ linh xuống phía dưới và dẹp cái hàng đằng sau Trước thì là cái bọn hiến tế của nó là hiến tế toàn là một sao thôi Thì rõ ràng là cái bọn Insectoid phế luôn Cụ thể ở đây là có thể là chơi uh, live blitz live chẳng hạn Rất là clear rất nhanh Nếu mà Blink xuống phía dưới ý. Đấy Live blitz live Hoặc là đánh với cả cái bọn gót đỏ cũng thế Bay xuống phía dưới giết chết những cái con như kiểu con heo hay là cái con uh, Con con con uh, gì nhỉ Sao Divo là những cái con rất khó chịu Ở trong cái bộ gót Nếu mà ra đằng sau xong rồi giết Úi thôi chết chết mẹ Ăn được không? Ui vẫn ăn được, hay quá tôi thấy con con con con uh, con con exit ranger của tôi nó bị khạc cái bãi độc nhưng mà vẫn khá là là là là là, là khỏe không chết được do tôi cầm cái viên ngọc máu rồi máu rất nhiều rồi bây giờ tính xem là cặp tiếp theo gặp thằng nào đây Big Boss Big Boss chưa gặp Ui Big Boss Warrior To thế nhờ Trông kìa Khả năng mất chuỗi là rất cao ấy Full 2 sao Warrior thì đỡ làm sao được đây Hay làm một phát lên 9 luôn Không Lên 9 vẫn thua anh em ạ Bây giờ tầm này chưa chưa ăn được phải full 2 sao mới ăn được Mày qua rồi cấm đánh nhưng con Berserker bây giờ nó mới được đấm Hay Vớ vẩn vẫn ăn được này Được đấy Con Berserker như kiểu tập dưỡng sinh đi kìa Hay quá Ui rồi ôi Tôi cứ nghĩ là mất chuối ở round này luôn ý chứ Không hiểu sao Warrior mềm phết nhỉ Quả vừa rồi Warrior cảm giác bắn thấm thế Hunter đánh đau thật À tôi biết tại sao chiến thắng này anh em ạ Do tôi lấy đổ. đấy Anh em biết tại sao Tôi lấy cái hút máu trừ giáp Nó kết hợp với cả cái bộ Exit này này Nó trừ giáp bọn Warrior Nên là bọn Warrior bây giờ nó mềm Đấy Do tôi lấy cái hút máu trừ giáp đấy Đấy, mỗi lần bắn vào là trừ 3 giáp mà ba lần bắn là trừ 9 giáp rồi Trừ thế là còn còn gì giáp đâu chưa kể là cộng thêm trừ 4 giáp của Exit nữa hai Exit là trừ 4 giáp Rồi, cứ từ từ đã Bây giờ cho bit vào này Lên 9 kẹp 4 bit vào anh em ạ 4 bit 6 Hunter ở level 9 đã Ít nhất thì nó mạnh nhất ở trong cái giai đoạn này đã Anh em ạ Để chúng ta có thể xây dựng được Cái đội hình hai tia từ từ nha anh em nhá Có khi là phải BKB trước ấy Lấy BKB trước ấy Anh em ạ Tôi là tôi cứ phải an toàn cái đã Cái bài này có nhiều cái con nó khống chế Cái con cung đen lắm Chuyện này có cả Exorcist à Được đấy nhở Chuỗi 13 rồi này Cộng 13 rồi vẫn chưa chưa chưa mất Đây rồi Cho con này vào thay con uh, Skull Hunter Skull Hunter thì cứ tạm thời uh, Để ngoài bây giờ 2 sao cho vào Còn con Skull Hunter này thì tôi cũng chỉ nuôi đến 2 sao thôi Xong một tí nữa thì người ta bán đi người ta thay bằng con Tsunami anh em nhá Tsunami nó tăng khống chế cho cái đội hình này mạnh lắm đội hình này là một cái đội hình mà phải nói là nó là cái đội hình mà siêu lết game đấy bí kỹ cực kỳ mạnh luôn lết game thì nó là gọi là siêu lết rồi nhá nhưng mà đầu game và giữa game nó cũng mạnh cơ nó ổn áp luôn anh em ạ anh em thấy không chuỗi dài chưa nhưng mà đến lết game thì nó phải nói là bố của bá đạo luôn ở trong riêng trong cái đội hình cơ bản của nó thôi nó đã có ba con khống chế rồi ba con khống chế cực mạnh rồi nhá mạnh nhất game luôn đấy Tsunami này rồi uh, Siren này Đấy rồi con khống chế thứ ba là con gì anh em biết không Đó chính là con nhện đấy Con nhện cũng là con khống chế Ui thôi chết rồi mất chuỗi rồi Ui con gấu hai sao lướt tín thế Mẹ nó chứ Cho vào cái thằng này thì béo quá Chết tôi rồi Họa rồi họa rồi Thằng này nó nó nó nó, nó xanh Nó ra gấu lại còn biếu chuỗi cho nó nữa Máy bay không chơi nhá Bỏ bỏ bỏ bỏ ừ. Rôn cái nữa Ui giời ơi Được đấy Giang gấu 2 sao có tăng rồi Tăng cơ được Có khi nào nó bổ một phát lên 10 luôn không nhở Thằng đấy khả năng là nó sẽ chơi Chơi chơi chơi chơi 12 con đấy Càng đấy Xanh thật Sợ thật sự luôn đấy Cũng khi 12 con thật ấy Thấy cho human bỏ human vào các kiểu các thứ rồi Ra gấu cụ này hai con gấu cụ rồi ui giời ơi Xanh thế nhở Sao ván này thằng nào cũng xanh vậy Có bao nhiêu người ra gấu vậy Dã man Ảo thật đấy Cái thằng vừa lấy thì, thì chơi cái bộ mết Thì ra con gấu mết hai sao Thằng này thì chơi bit thì ra con gấu assassin hay sao ạ? Dã man ảo thế nhờ Như kiểu gì luôn ấy Tôi mà vào tay tôi cái con gấu assassin 2 sao như thế chắc 100% máu hết game rồi Thôi thì thôi trận này không chơi gấu thôi vậy Nhìn bọn nó được chơi gấu mà ham anh em ạ Nhìn kìa Ôi chồng chơi biết được ra gấu assassin Căng thật sự À cái thằng này vừa lấy chửi này Thằng này vừa lấy hổ báo này Mẹ cái thằng ở dưới này cũng gấu miết hai sao Chơi 12 con Sợ thật Già các thứ cũng ra rồi đấy chứ Ra hai con già rồi đấy chứ Đâu có ít gì đâu Chết rồi Quả này tôi bắt đầu đến cái giai đoạn này tôi toang rồi ấy anh em ạ Tầm này bắt đầu yếu rồi Đây này bị đẩy nhiều này Cái đoạn này đó chính là cái đoạn mà tôi nói với anh em đấy là giữ máu để cái đoạn này nó mất máu đấy cái đoạn ờ, này là xe cái bộ này nó sẽ mất khá nhiều máu nhá đấy anh em thấy không nhưng mà đến round 24 tôi vẫn còn tám mươi mấy máu này là rất là ok đấy giữ máu rất tốt luôn đó sáu máu đấy là vừa bị đẩy đấy còn trước đấy là nó còn nhiều hơn cái round vừa rồi là vừa bị đẩy là nó còn tám sáu máu thôi Chứ còn trước đấy là tôi giữ máu rất tốt đấy Đấy nhưng mà chơi cái bộ này thì buộc phải chơi như thế còn nếu mà xác định ở chơi bộ này mà lại còn eco nữa thì thôi xác định luôn anh em nhá là không có cửa đâu đấy sống chết dí lên được 9 thì nó cũng chỉ full hai sao thôi thì cũng chết anh em ạ cái bộ này bắt buộc phải roll 3 sao có ba con 3 sao ít nhất là có con con gấu 3 sao này con unicorn 3 sao này và con cung đen 3 sao đấy, bắt buộc là phải ra ra được cái, những cái con đấy 3 sao đấy nó gọi là tối thiểu đấy để chơi được đấy còn không thì là sẽ sẽ xuống hố nhanh thôi bởi vì cái giai đoạn này là nó sẽ tụt máu rất nhanh Rồi, cứ từ từ anh em ạ, 50 tiền mà luôn thôi Chết rồi, như này thì hết slot mất rồi Thôi, phải bán wing thôi anh em ạ không tham được nữa Thực ra là tôi muốn cái con Wing Ranger lên 2 sao Xong rồi tôi thay con thỏ Đấy mà thôi Không tham được Bây giờ hết slot mất rồi Đấy Mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải giữ 50 tiền roll ấy Chứ không phải là roll khô máu đâu anh em ạ à. Trừ khi là hết slot cho cung đen thôi Thì mới phải roll khô máu thôi Chứ còn cái bộ này ấy Thì bắt buộc là sẽ phải giữ 50 tiền Để còn lên 10 Hoặc là đến cái lúc sắp chết thì nó mới phải roll Anh em ạ Round 26 rồi bốn con cung đen Ok nhưng mà tôi thấy vẫn ổn đấy chứ Được Hay Hay quá Cái gì kia quay đái thật Chửi chửi cái gì đây Chết rồi, lại hết slot rồi Bán sự cool Hunter luôn bây giờ thế này Bây giờ không roll nữa Roll bây giờ thì không máu à Thôi từ từ đã anh em Phải full 2 sao đã Bán cây hình như là tôi bán hơi sai đây anh em Quả vừa rồi là lẽ ra phải bán nó cool Bán cây tí nữa lại mệt tìm lại cái con đường đuôi xong rồi up con gấu lên ba sao nó lại rất là mệt đấy mệt mỏi lắm mà mà sắp tới là có cái con unicorn nó sắp lên ba sao rồi tôi lại bán cây đi sai lầm nó quả nói chung là xử lý là hơi bị sai bán Skull Hunter đi cũng được bởi vì đằng nào cũng sẽ bán đâu rồi cái thằng Wario này có ăn được không vừa lấy ăn được Thực ra là cái vừa lấy là cũng không ăn được Cái mà tôi nói ăn được là cái vừa lấy rất lâu rồi Còn cái vừa lấy gần nhất thì không ăn được Nhưng mà mất ít rồi Rồi tạm tạm anh em ạ Vẫn giữ máu tốt Đấy, bây giờ tầm 7 với 8 máu Tức là gần 80 máu ở round này là ổn rồi Đây rồi, giấu ra Rồi, bán thỏ lên Ok Cứ có slot cho vào đó. Thay thay dần những cái con yếu ra anh em ạ Thỏ là yếu mà Vừa lấy tôi là có ý định thay uh, thỏ bằng Wing Ranger Nhưng mà Wing Ranger nó lại không lên được hai sao Nên tôi bán đi rồi Đấy, nhưng bây giờ tôi thay con Skull Hunter này vào cũng ok nhá anh em nhá Cái bọn bit này này Nó nó có tác dụng lên những cái con triệu hồi ấy Là nó cũng được cộng đam Đấy Cái con đệ ở cái con Skull Hunter này nó cũng được cộng đam Ui Cái gì đấy Glacier à À Ui khỏe đấy Đéo đấy 6 Glacier à 6 Glacier Saman 6 Glacier Saman Ui càng đấy Khỏe đấy nhở Cậu có xét rồi này Đó ghép đi Rồi rồi tiếp ok con lên được đã rồi hay quá rôn phát nào ra phát đấy được quá nhở rồi bây giờ chỉ còn bốn con cung đen nữa thôi anh em ơi ui rồi ôi cung đen ơi bốn con nữa trông có vẻ hơi dài rau 30 rồi anh em ạ Đường đến cung đen ba còn xa lắm Tận bốn con nữa cơ mà Ừ ăn được thằng này không Vớ vẩn ăn được thằng này Ui nó lại lướt từ kìa ơ ờ Đám ờ. to chưa Được đấy Hay Cũng đen đám to phết Với cả tôi đã cẩn thận tôi ghép cái Blink rồi À ghép cái BKB rồi anh em ạ à. Vừa lấy cẩn thận ghép BKB rồi Sợ gì đâu Ghép luôn cái chèn thánh nữa này An toàn luôn Đấy Hay quá ba con nữa thôi ba con đen nữa thôi Ra sớm đi nhá Máu tụt xuống gần 50 máu rồi Cái ngưỡng mà mà mà nó tụt xuống là khoảng 30 máu là phải roll hết tiền luôn anh em ạ Bộ này nó thế Tí nữa mà nó không ra là con cung đen 3 mà tôi tụt xuống 30 máu ấy là tôi sẽ phải hết tiền luôn Trận này gặp mấy thằng bit nó đẩy kinh lắm này Áo giáp da bò Ui nó có đồ thế như này ghép cầm đánh hai là ghép ghép ghép giáp băng nhỉ vân vân thật đấy không có đồ cháo môn nấy luôn để dành ghép với cướp điên không rôn quả vừa rồi là hơi tốn tiền luôn Không ra là con nào anh em ạ Lấy cái đồ gì đây vừa Phân vân quá có beat thì chắc tôi lấy cái cấm đánh thôi anh em ạ Giáp băng thì lấy sau Căn bản là có một cái món đồ đam ấy nhưng mà chưa ghép được Mà không lấy món đồ cam thì nó sẽ mất rất nhiều máu Bắt buộc phải có món đồ cam ở round này anh em ạ Thôi thì mèo máu có hơn không này nhìn nó u rồi Glacier beat à Khỏe thế Gấu Assassin còn có con con Lancer 2 sao ạ Ăn nổi không? Tất nhiên là không Khó lắm Glacier Beat Kẹp được cả con gấu assassin vào Càng thật Con nhện này sẽ phải mua một con Trận này nhiều vật lý anh em ạ Khống chế hai con nhện vào cho tôi ở level 10 nha anh em nhá Cái slot thứ 10 là cái con nhện đấy Tôi sẽ thêm một con nhện nữa để counter vào Chuyện này toàn vật lý thôi Toàn đánh tay thôi anh em ơi Mấy cái thằng phép sắp chết đến nơi rồi Mấy thằng phép không thọ lâu đâu Anh em nhìn thấy thôi Kể cả là 9m anh em ạ Mấy cái bộ bit ở phía trên ấy Nó kẹp Lancer vào Counter hết anh em ơi Làm gì có cái cửa ăn được bọn đấy Bit sợ kẹp Lancer thì, thì mấy thằng mết không có cửa Đây rồi Ăn nổi không? Lần này ăn được không? Lần này ăn được không? Giết được con gấu assassin là ăn được Ok Ăn được không? Ăn được đấy Lần này ăn được đấy Lần này ăn được đấy Lần này ăn được đấy Ồ Ồ Hay quá Đấy Thêm con nhện nữa anh em ơi Đây rồi Hay quá Gấu lên được 3 sao rồi Rất hợp lý rồi nhưng mà chưa lên 10 đâu Cung đen chưa lên 3 thì vẫn chưa lên 10 anh em nhá Mà đen thật đấy Anh em thấy ba round gần đây tôi roll Không có một round nào ra con cung đen cả Đen thật Khá khó chịu với con cung đen Ở trong cái thời điểm hiện tại Anh em ạ Con này nó lên là bị muộn rồi đấy Bây giờ là ba 33 rồi khi mà các đối thủ đã lên 10 hết rồi Ơ kìa thằng kia chửi tôi kìa Xúc vật gì vậy Tuấn chó ơ thằng này mất mất dậy thật Vô láo thật Không được rồi Thế này là phải dạy nó bài học thôi Mày láo tuất thật Hóa ra là ơ, Thế hóa ra đầu game là, là, là nó chửi tôi đấy à Tôi tưởng nó chửi ai Ơ tôi làm đéo nó đâu nhở Mẹ tôi có làm gì nó đâu mà sao nó lại tự nhiên nó chửi tôi nhở Mẹ ăn no rửng mỡ à Ồ hay nhở Nhau hiểu chả hay động gì mình tự nhiên là chửi ạ Vãi đái thật Ôi thằng này xác định đóng hòm rồi Thế mà đeo nói sớm thì tôi chăm sóc cẩn thận Ui giới, Không ra một cái gì luôn anh em thấy cay không Cay thế nhở, Wow Căng thật Mà cái thằng kia nó sắp bơ sơ cơ 3 đến nơi rồi kìa Tôi cũng đen nó chưa lên được 3 Bắt đầu cảm giác không ổn rồi đấy anh em Bây giờ là kéo đến round thứ thứ 35 rồi Trên đường đến round thứ 40 rồi mà cung đen vẫn chưa lên được 3 sao Đội hình khá đuối ở đây Ăn nổi thằng này không? Thằng nào có Secret Lancer 2 sao căng vậy? Thôi ừ, không ăn được đâu Thằng này to quá 6 Glacier anh em ạ À thằng này 6 Glacier kẹp Saman Tới Sulami này Đây rồi Còn hai con nữa thôi anh em ơi Trời ơi còn hai con nữa vẫn phải giữ ở level 9 anh em nhá Không có có có lên 10 đâu Lên 10 là hết tiền luôn đấy Lên 10 là không còn tiền rôn nữa Bắt buộc roll 3 sao ở level 9 thôi Khô máu tao cũng phải roll mày lên 3 sao Đây là 35 rồi Chậm quá đi mất Chỉ cần qua cái round này thôi là cái sức mạnh của đội hình nó khác hẳn với hai đồ cam rồi đấy anh em Tôi đang nói đội hình của địch ấy Còn đội, đội hình này của, của chúng ta thì bây giờ Ơ ờ, mẹ thằng kia nó lại chửi tôi kìa Mẹ Bố láo bố lếu ăn no rừng mỡ à ghép luôn cái um, uh, cái hút máu trừ giáp kết hợp với cả cướp điên anh em ạ crit một phát chết thẳng nhá ok đồn tiếp nào đây rồi thêm hai con nhện rồi nhện có khi lên ba sao trước ờ thế này nhện vớ vẩn lại lên ba sao trước cả cả cả cả con cung đen ấy ờ có khi nào như thế không nhở <laughs> thế là dồn đồ cho nhện à phải không nhện làm co phải không phải hay không thì tôi gặp cái thằng bố láo ở đây rồi tao dậy cho mày bài học mày bố láo nữa đi này mày bố láo lại cho tao xem bố láo lại đi bố láo lại đi ồ ồ ồ mày thích bố láo với ai ồ anh em thấy không <laughs> dạy bài học ngay <laughs> làm gì có cái cửa đùa cứ lẳng lặng mà chơi đi thì còn ít ra thì còn cho top 2 <laughs> nhà anh em nhở ừ. rồi thế thôi anh em thấy không từ lúc nó bố láo cái tôi xác định tôi cho nó đóng hòm ngay anh em thấy không đấy nó là chả qua nó là à đấy, thấy à, chửi chửi tôi đang định nói là chẳng qua nó chỉ là cái thằng trẻ trâu. Thì đúng rồi trẻ trâu thật anh em. Đấy em thấy không? rồi giời chấp gì cái thằng trẻ trâu. Rồi. Nói chung là cũng chỉ đến thế thôi. Hẹn gặp lại bạn lần sau. Ờ, ở ờ, đấy, đấy tôi, tôi, tôi, tôi, tôi đợi này. Đấy, lốt trận này rồi, rồi, rồi ra. Đấy, xong rồi đón nhá. Mẹ cứ thích coi như là ở săn gì Đây Đấy lốt trận nhá Kết thúc trận đấu nhanh này Rồi cho con cung lên ba cái kết thúc trận đấu nhanh nào Mà đéo lên được ba thì có khi là Nó kết thúc tôi nhanh <laughs> Lên 10 không nhờ Không không không không không Tôi không lên 10 đâu Mẹ lên 10 là đéo lên được cung lên ba đâu anh em ơi Bắt buộc phải rốt ở 9 Đúng sách giáo khoa anh em nhá Sách giáo khoa Tuấn Cơm viết chuẩn 100% luôn đấy Không có chuyện là bây giờ lên 10 đâu Lên 10 là ăn cứt Nói cho nhanh Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên Trụ được không? Tất nhiên là không Bây giờ là cần phải giữ máu thôi 34 máu nó đẩy nhiều quá anh em ơi Rao 39 Ôi rồi 18 máu ạ à. Thôi thôi thôi thôi hết tiền luôn À đây rồi Còn một con Một con nữa thôi Ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi lấy rồi ui rồi quả trứng tuyệt vời anh em ơi ui, ui, tốt quá được đấy mẹ ra đúng quả trứng ạ ok ok nhưng mà chưa lên được 10 chưa lên được 10 bây giờ cần phải sống sót lốt rau này có cái quả con con siren ấy nó không bị hack anh em ạ nó làm quả đóng đá khống chế quá tốt luôn được quá đi mất thế là chúng ta lên được uh, lên lên được round round 41 là chúng ta là là, là là lên được 10 rồi đấy anh em đấy mà lên được 10 thì là gì là kẹp vào hai khống chế là hai con nhện mà riêng mấy cái thằng đánh tay thì nó 100% là đánh trượt luôn Đấy, vâng, anh em thấy không? <laughs> Tính toán trước rồi Làm sao mà tại sao lại phải roll thêm con nhện hai sao Đấy, nói là có lý do anh em nhá Không phải là tự nhiên mà tự nhiên tôi lại roll một cái con mà bốn tiền mà phải nói là là, là, là Đam thì không có và cũng chỉ là gọi là support thôi Mà lên ừ, là ba sao đâu là không có đâu anh em Đây là thực ra tôi kiếm hai con hai sao đấy để tôi cho vào cái rau rau tiếp theo này này Đấy, để counter đánh tay mà anh em Rồi Hợp lý chưa? Hợp lý chưa nè? Đấy. Hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Ba tia, ba tia. Đấy, cái ba tia bây giờ thì nó lại câu chuyện nó lại rất là là câu chuyện nhá anh em nhá. Đấy, bây giờ nó khác rồi. Cái ba tia bây giờ nó là cái gì? Là 15% nhưng mà nó là của 1000 đam anh em ạ. Nó là 150 đam đấy, một cái tia đấy đấy anh em. Đấy, chưa tính thêm là nó còn được cộng thêm cả trừ giáp nữa nhá anh em nhá Bắn đối thủ thấm lắm Ok Rồi Bây ui ui lại hết vào cái con cung à Mẹ hai lần hết vào con cung đen Nhưng không sao hết Bây giờ thì đứng ở trong mạng nhện mà đấm Này đấm đi đấm đi Thấy chưa anh em thấy chưa Hai cái mạng nhện cơ Ôi rồi ôi Mà anh em ơi Cái bọn Glacier ấy Nó đấm trượt Ui 37 máu <laughs> Cái bọn Glacier ấy Nó đấm trượt Là Anh em biết tại sao không Là nó không được tăng cái stack Đánh nhanh anh em ạ Đấy Cái quan trọng là cái chỗ đầy đấy <laughs> Nó đéo đấm nhanh được anh em hiểu không Đấy Nó thua là cái chỗ là nó không đánh nhanh được Anh em xem anh em thấy không Anh em có để ý không Rồi rồi Trò chơi kết thúc rồi anh em ơi Không chế mạnh như này thì đỡ thế đéo được Nói cho nhanh Oánh trượt đấy anh em ơi Oánh có trúng đâu Không được tăng sở tách Này hai cái khống chế của tôi này Tsunami này hóa đá đè luôn Đấy ui rồi ui Có nhấc được cái tay lên đâu Xong rồi là tỉnh dậy thì là chết Ôi rồi ôi Đồ bí kỳ mạnh quá <laughs> Anh em thấy không Thấy quá rõ ràng là gì nữa anh em <laughs> cái bộ này nó là cái bộ mà tôi nghĩ ra anh em không tôi chơi thông thạo 10 cái bộ này rồi ngoài cái việc là cái sức mạnh của đội hình tôi còn biết cách để còn cầm cái con gì vào để còn kẹp thêm vào counter đối thủ nữa ui giời ơi quá đơn giản trong một cái trận đấu <laughs> Đấy, anh thấy hay đấy tôi một like nhá Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các cái clip khác của tôi và nếu mà anh em có thời gian Anh em có thể chọn clip bên trái Nếu anh em chưa xem cái clip bí kỹ của tôi Ở cái số trước nhá anh em nhá Thì anh em có thể xem ở clip bên trái Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải Để xem tôi thu phục con tôn ngục không 3 sao Nó mạnh đến cỡ như nào nha anh em nhá và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký gói hội viên của kênh để ủng hộ tôi